chào anh em video ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em những anh em vẫn chưa biết về cái bộ hột tài xỉu bốn mặt ở bên tôi nó bao tăng tích cho anh em như thế nào anh em xem hết video và anh em có thể lên đến cơ sở anh em test hột thoải mái luôn nhé đấy thì cái bộ hột bốn mặt bên tôi thì cũng như bao cái bộ hột tài xỉu bốn mặt khác đấy, nhưng mà nó khác ở đây là khác hoàn toàn ở đây là cái bộ hột này tôi có thể bao trong cho anh em lên tới 90 phần trăm 95 phần trăm gần như là hỗ trợ thì cái bốn bốn mặt này thì cái cách báo của nó thì cũng như cái à, bốn mặt khác báo một dung là báo nhất hai dung báo nhị ba bốn là không dung còn mặt năm ba dung mặt sáu bốn dung cái cách chơi và cái cách sử dụng của nó cũng rất là đơn giản thôi đấy khi mà anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần đưa được một hột duy nhất này vào sân chơi đấy anh em có thể đưa vào sân chơi anh em để cho người ta lắc anh em ở ngoài anh em cảm nhận độ dung và anh em đánh còn anh em nào làm tay cái thì anh em cũng có thể là sử dụng cái bộ hột này anh em lắc đấy. thì anh em đặt hàng ở bên tôi thì tôi có thể bo lại cho anh em để bo lại một hột hoặc là ba hột cho anh em luôn để cho anh em về chơi anh em cái bộ hột này nó có tỷ lệ đi đều hơn thì à, đa số 100% là khi làm cái bộ hột bốn mặt này là làm đa số làm từ hột trợ đấy, nên là bộ hột nó cũng có thể là đi không đều thì anh em có thể bỏ ra một chút để cho thợ nó bò lại cho anh em đấy, bò lại cho anh em để cho anh em có tỷ lệ đi đều hơn đấy là làm tay cái còn nếu mà anh em nào mà uh, không làm tay cái anh em đưa vào sân chơi thì cũng có thể là anh em bo cũng được hoặc là anh em không bo cũng được cái bốn mặt này thì nó cũng rất là đơn giản thôi đấy, anh em chỉ cần đưa được vào sân chơi là anh em ở ngoài anh em đánh có thể tỷ lệ thắng nó báo chuẩn cho anh em lên tới 95 phần trăm 95 đến 100 phần trăm luôn không nói 100 phần trăm nhưng nói 95 phần trăm báo chuẩn xác cực kỳ luôn thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu bốn mặt này xem là chơi như nào thì trước tiên test thì tôi sẽ test cho anh em cái độ trong của nó nhé Đấy. vì sao những cái bốn bốn mặt bên tôi nó khác hoàn toàn so với bốn mặt ở nơi khác đó chính là cái độ trong của nó cái độ trong của nó lên tới 95 trăm gần như là hỗ trợ nhé đây test cho anh em ghép là nằm cho anh em này đây đó. Ờ, anh em thấy không cái bộ trong của nó này đây đây nhá Đấy. giữa luôn này được chưa mặt nhị này được chưa đó cực kỳ trong luôn anh em nhé đây anh em thấy không? mặt chợ này chợ này đó anh em có thể không tin ở trên video thì anh em có thể lên cơ sở đấy cơ sở tôi thì ở bên xe miền tây anh em cứ lên cơ sở là anh em alo tôi tôi sẽ ra đón anh em và anh em và anh em có thể test hàng thoải mái ưng thì anh em lấy còn không ưng thì anh em không lấy coi như là anh em giao lưu đấy, không có cái vấn đề gì cả tôi bỏ luôn hai hỗ trợ đi tôi chỉ lắc nguyên một hồ thôi nha lắc nguyên một hồ thôi đây. để cái máy rung vào đây để cho nó, nó xanh chín luôn này để anh em cảm nhận luôn này nhá này không dung 34 đó một dung con nhất đảm bảo với anh em luôn 100% là con nhất đó ba dung ba dung là con ngũ đúng không con ngũ đó không dung ba mặt bốn một hai hai dung con nhị trăm phần trăm con nhị đó bốn dung con lục đúng không anh em đánh lục tài anh em nhé lục tài đó bốn dung lục tài kia này đó đúng không em ba dung ngũ tài à, đánh ngũ anh em đánh ngũ tài đó rất là chuẩn cực kỳ chuẩn cho anh em nhé đó thì anh em nào mà muốn tìm hiểu muốn được sở hữu cái bộ bốn mặt này để anh em về anh em chơi thì ờ, anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đây thử luôn cho anh em ờ, nam châm này nam châm này nam châm này không dính nha, Đấy, không dính nha, Đấy. không dính đảm bảo với anh em luôn